428 năm. Mỗi một giờ chúng ta bắn phá liên tục như vậy thì chúng vâng. ta sẽ tạo ra được một phần triệu gam vàng. Và một phần triệu gam vàng thì anh cứ thử nhân lên là một năm thì có 8.760 giờ. Vâng. Vậy đâu đó chúng ta tạo ra được uh, khoảng ờ, uh, 8,76 phần nghìn của gam. Ờ, và như một năm đấy. Một, một năm. năm. Vâng. vâng. Như vậy thì với một chỉ vàng đâu đó khoảng 3,75 gam vâng. thì anh cần khoảng 428 năm làm không nghỉ. Không nghỉ. Không nghỉ. Chúng ta sẽ có một chỉ vàng tôi xin hỏi giáo sư là cái chi phí của ờ, của việc là làm từ chì thành vàng để vâng. ra một chỉ vàng là hết vâng. khoảng bao tiền? Ờ, khoảng 10 tỷ đô không kể mất giá. Tôi điên. À? Sao lại điên? Làm ra một chỉ vàng hết hết 428 năm mà hết 10 tỷ đô. Anh tưởng vận hành một cái máy như vậy mà mà rẻ tiền à? Mà làm suốt trong 428 năm tôi tính riêng tiền điện cho anh thì đủ chết rồi. Nhưng mà nhiều khả năng là sau 428 năm thì cái máy làm ra cái vàng lại thành đồ cổ. Không, không, tôi xin lỗi giáo sư nhé. Dạ nhưng mà để làm ra một chỉ vàng thì bây giờ tôi bỏ luôn khoảng 4 triệu ra tôi mua một chỉ vàng có phải tôi lành không ừ, được, gì phải bỏ bỏ ra đến 10 tỷ đô để làm ra một chỉ vàng trong 428 năm thì đấy là vì anh hỏi tôi là biến trì thành vàng thì tôi trả lời đúng cho anh là quy trình biến trì thành vàng đúng là dở hơi